tiêu chí của em bây giờ bạn gái là phải à, tin tưởng tuyệt đối 100% vào cái giới tính của mình còn bây giờ xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai hạ màn mời bạn nam Ôi, anh Linh Gì mà ghê vậy Chào Mời bạn nữ Ồ, lớn lên nha mọi người Ồ. Thôi, giới thiệu về mình đi bạn À, em tên à, Cao Huy Hoài Mộng Ủa, đàn ông tên Mộng hả? Trời à, đàn ông tên Mộng bình thường chị Mộng mới chị, Hoài, Rồi, Hoài Bảo à, chị Bao nhiêu tuổi, ở đâu, làm việc gì? Em nay được 32 tuổi chị Em đang học theo lớp uh, trang điểm nail Trang điểm? Uh, tóc Quê bạn ở đâu? Em ở Gò Công Mời bạn nữ à, Chào chị Cát Tường Chào chú Quyền Linh Chào con Tên đầy đủ của em là Châu Ngọc Thảo 25 tuổi Em là nhân viên BG tư vấn bán hàng Và em có kinh doanh thêm nước hoa ở trên mạng Cũng có một chút gốc gác ở dưới Gò Công Ồ vậy hả? Dạ Giàm Láng luôn Bạn ở Giàm Láng gần biển không? À? Không, mình không ở Giàm Láng mà Mình ở Sài Gòn Nhưng mà mẹ của mình hồi xưa cũng có ở dưới Giàm Láng Anh em đi mình mình gì à. đây Mình là vợ chồng mới kêu bằng mình đó <laughs> Thế em có thích làm tóc, làm nail, trang điểm được không? Cái đó là hình như là cái đam mê của em á anh Em cũng đang có một uh, dự định là em sẽ học nail thêm á chắc đó là lý do tại sao anh học nail đấy Vậy có lấy phí không anh? À, để coi thế nào đó Ủa sao mà Coi là coi gì? Nếu mà là bạn bè thì chắc giảm 50% Còn nếu mà xa hơn nữa thì là trả tiền lại nữa Câu sao vớt lại chút chứ nghe câu đầu hơi giật <laughs> giật chút xíu Hoài Mộng, rồi Hoài Mộng đi học làm trang điểm nữa Có ai nghi ngờ Hoài Mộng gì không? <laughs> Hay dạ Không, cái này là cũng một cái lý do để mà FA tới giờ Tiêu chí của em bây giờ là đặt ra phải là bạn gái là phải à, tin tưởng tuyệt đối 100% vào cái giới tính của mình nhưng làm sao để ta tin trong khi mình tên hoài mộng đi học làm trang điểm cái lý do học trang điểm là trước kia em cũng đi làm à. làm đây làm đó là cái giờ muốn à, mở một cái gì đó riêng mình nhưng mà em thấy à, cái nail ở nước ngoài nó nó, nó hay À, mình học mình về áp dụng cho ở Việt Nam có một cuộc sống ổn định anh hỏi để cho bạn gái bên kia hiểu thêm thôi à, bạn nữ à, bạn giới thiệu về mình đi à, ưu điểm của em á, thì em rất là vui vẻ rất là hoạt bát với mọi người em có cái tật xấu á, là em nóng tính lắm có thể mà cái gì ở trước mặt em là em có thể quăng đi luôn chén ly gì nó bay thì em không biết sao gái lúc này nóng dữ vậy ta à, đồ trang điểm mua mắc tiền lắm á đừng có không đồ trang điểm em cũng đam mê lắm chị Trời không có dám đâu chỉ có cái nóng tính thôi dạ nóng tính mình trải qua bao nhiêu mối tình rồi hai mối tình chị em yêu hơi sớm tí năm 16 tuổi cái tính của em thì thích một người đàn ông chững chạc phải có cái suy nghĩ chín chắn giống như là lại cái tính hay ghen ấy thì em cũng không thích lắm anh anh bên này là cũng lớn hơn em đó tuổi này chị thấy hợp rồi đó xưa giờ mộng được mấy mối tình rồi mộng bốn mối tình rồi chị à lý do sao mình chia tay tại về tính chất công việc của anh của em á thì em hay đi nước ngoài làm đi nước ngoài làm gì trang điểm á hả dạ không trước em làm bên uh, quản lý nhà khách sạn cũng làm bên xin bên uh, canada bên mỹ mộng anh hỏi thiệt mộng nha có ai nghi ngờ giới tính em không trời sao nãy giờ ông mai ông cứ hỏi cái vụ này hoài tôi nghi ngờ quá vậy trời phải, phải tôi cái coi này. cái coi chào chị chị có nghi không chị đang đang quan sát chút nè à, <laughs> cũng có một số người hỏi nhưng mà em thì ờ, cứng sao chị cứng mà nghe nó không cứng vậy <laughs> cứng cái gì đứng lên coi cứng hết không cứng hết. coi cứng không Trời, cứng lắm thôi gồng rách áo cứng lắm cứng không hôn phụ nữ lần cuối cùng cách đây bao lâu ừ, chắc cũng khoảng ờ, bốn uh, bốn tháng Trời ơi, Mộng ngồi đi Mộng à, Mộng cũng đừng buồn tụi anh Bởi vì tụi anh ờ, làm cái nghề mai mối này Tụi anh phải tìm hiểu cho nó kỹ Đẹp trai quá trời ờ, nè Đẹp trai Đẹp chứ. trai quá nó nghi đó Thì bởi vậy Anh về mình ta còn nói anh bóng Nhưng mà nó thôi giờ mình tạm tạm tin nha để, đến hồi bên kia kiểm tra rồi. đúng rồi bây giờ 32 ừ. tuổi ừ. mình đã tính tới chuyện ờ, kết hôn chưa à, cái khổ nhất của em là mỗi lần về nhà mẹ cứ ờ, ăn cơm mẹ nói thôi mày lấy vợ đi để hàng xóm nói mày bị đê mẹ còn vậy thấy chưa nói cho mẹ em còn nói mà đó là lý do tại sao mà ế không anh tin rồi đó anh tin em là cứng à tin em cái kia anh tin em cứng <laughs> mà nó nghe nè đi nước ngoài nhiều làm việc nhiều va chạm cuộc sống nhiều rồi thì mình đã chuẩn bị cho cái máy ấm của mình sau này chưa thì em cũng ờ, đang định học học xong tụi em mở cái salon cho mình ổn ổn ổn phải không ổn rồi hoa này biết hoa gì không à, kho chị đúng rồi cái do cái gì đâu đi chị lá coi thơ. cái này á không hẳn là lá thơ ừ, là cái gì cái này nếu mà không hợp á ừ. thì nó là gốc thiệt còn nếu mà có nợ á thì em sẽ mở ra và đọc bên trong à. để anh đem qua kia dạ. đọc cho để mình lấy tình cảm được ha nhưng mà anh hay thêm đừng có thêm nha đọc đúng ừ. sự thật của người ta đừng có gì mà hàng nhà trai mà không tại nãy giờ em có bảo cho ừ. nghe anh cứ nói hoài em phải lo bởi vì anh cũng phải thương bằng nữ bên kia rủ anh làm mai nhầm sao rồi qua đây đọc đi ô chào cô gái dạ, chào chú dễ thương quá một chàng trai rất đẹp trai cứng không chú cứng, cứng chắc chú là kiểm tra sơ rồi chú tin chắc rồi đó còn chú con kiểm tra với cái giác quan con thì tùy con ha bây giờ đọc lấy tình cảm trước nè ấn tượng trước nè nha dạ. đơn sinh. yêu anh đọc xong rồi anh đưa cho em coi ờ, hết hồn kính gửi ban tổ chức chương trình bạn muốn hẹn hò đại diện là ông mai quyền linh và bà mối cát tường Rồi. cùng toàn thể quý khán giả tôi tên cao huy hoài mộng nay tôi làm đơn này để xin được hẹn hò với cô chấm chấm chấm cô đó cô đó cô <laughs> dạ. nếu may mắn tôi được em chấp nhận thì tôi nghiêm túc thực hiện các yêu ờ. sách hẹn hò ừ, ghê vậy? Yêu, ừ, sách yêu sách hả? yêu sách hẹn hò của em đề ra dưới sự chứng giám của ông tơ bà nguyệt đệ đơn chứ cao quy hoài mộng đồng đơn chưa à, có tự ký đồng đơn à. nếu hồi được em ký vô nha giữ luôn đi rồi hồi ký <laughs> bây giờ có đẹp quá chị chị rất là xúc động lắm đó Thật biết sự em đó, sao á cái này rõ ràng là người á. ta muốn tiến tới một điều xa hơn luôn bây giờ nè con nói chú nghe con không thích điều gì ở đàn ông con không thích đàn ông ghen tại vì cái tính chất công việc của con á thường hay đi uh, công tác đi tỉnh á ừ. con không thích những người mà ghen bóng ghen gió à thật sự khi là yêu rồi á ai yêu ai cũng ghen hết á không yêu thì đâu ghen nhưng mà đúng thì không có ghen đúng. rồi còn gì không thích nó nói luôn con không thích bạn trai là ăn thịt chó có ăn thịt chó không vậy à, hai năm trước thì có ăn nhưng mà giờ bỏ lâu rồi chị à. ờ, bỏ luôn nha dạ luôn tại vì con yêu chó lắm yêu chó dạ có yêu chồng không Cũng chồng là phải yêu có nhiều người đó về ừ. ôm con chó không không có ôm chồng dạ ôm cả hai hai đứa hai bên dạ đúng rồi rồi vậy cũng như xong vậy ngang bằng nhau rồi gì nữa vì con hơi thấp á con muốn một người được, nào đó được, được. được. cao chú bảo đảm luôn giống tốt chị chú quên cái đó anh đừng có nói bậy anh chịu trách nhiệm á trách nhiệm chú đã bảo rồi đó cô gái dạ, cũng rất dễ thương rồi bây giờ mình hỏi ý kiến người thân cái đã dạ hôm nay em đi tới với mẹ dạ chào cô tôi cũng uh, xin chào uh, chương trình và Quyền Linh với uh, cô Cát Tường thì uh, mẹ thấy cậu này thì cũng lịch sự thì mẹ cũng đồng ý được đấy cô cũng có nói là em nó thì cái tánh không có được dịu dàng lắm coi như là không có tỉ mỉ á không được được cái là con bù lại con dịu dàng con tỉ mỉ <laughs> được vậy được chưa bác trưởng dư tánh ừ, nếu mà tính tình thì con thực mẫu người chăm sóc gia đình thích nấu ăn bác cũng nói rất là chân thành đấy ha hy vọng rằng mình sẽ hỗ trợ bổ trợ cho nhau ha rồi hôm nay mộng đi với ai em đi với uh, hai người bạn xin chào anh Quỳnh Linh cũng như là chào chị Cát Tường rồi chào bạn em là đồng nghiệp của mộng công việc của em di chuyển đi chăm sóc khách hàng rất là nhiều có khi là trong một tuần mà tụi em phải bay tới ba quốc gia mình cái khoảng cách yêu xa thì nó luôn luôn là nó gặp những cái rắc trở mà chính vậy mà mộng quyết định là về Việt Nam yeah, dạ, rẽ theo một cái hướng mà nó em thấy cũng hơi lạ à là em đồng nghiệp là đồng nghiệp cái vụ mà đi là quản lý quản lý thôi chứ không phải là đồng nghiệp vụ làm neo đúng không, không? đó là cái điều mà mộng muốn về đây muốn ờ, có cái việc gì đó ổn định hơn về bạn gái bên đây thì riêng ờ, thắng thì thắng thấy là rất là ok thì hai người sẽ có cơ hội tìm hiểu cảm ơn thắng cảm ơn bạn giờ dạ, thì à, quyền quyết định của hai bạn nhưng trước khi anh kéo màn lên anh hỏi mộng rằng à, em mong muốn người bạn đời của mình như thế nào thích một người à, hiền lành một tí tóc dài đặc biệt là tóc dài dài đúng có cái điều gì em không thích ở người phụ nữ không ừ. em không thích phụ nữ hay tụ tập chơi không cô này rất giỏi kinh doanh làm ăn mà ừ. thôi được rồi để cho hai bạn gặp nhau trực tiếp nói chuyện đi chứ cặp đôi này là ông mai bà mối chịu rồi đó kéo màn nào chúng ta gặp nhau đi chào em dạ em chào anh trời ơi gì vậy tặng đi cho chị Trời ơi, cảm ơn em, em làm chị bất ngờ quá Có một cái món quà anh nghĩ là nó sẽ hợp với em hơn Trời dạ. ơi, anh này anh hấp dẫn quá em ơi Trời ơi Xuất sắc Dạ, cảm ơn anh Anh thấy anh thế nào? hai bạn ngồi đi, ngồi tâm sự đi Em rất thích cái tấm thiệp của anh Em thích ở ngoài hay bên trong? Dạ, cả hai Em có kiểm tra một cái gì... dạ nha Đừng có để nói nói chứ đừng để bên ngoài lấn áp bên trong nha Phải hết sức tỉnh táo Bây giờ muốn test cái gì? Em thì em thấy được rồi, không cần test Trời tôi thích cái cặp đôi này dễ sợ luôn vậy đó Tại vì em đến với chương trình thì cũng tìm một người để tiến tới hôn nhân Mình đến ở đây mình gặp nha chương trình này á Khi mà anh quyết định ở đây á thì anh nghĩ đó là cái duyên nhưng mà em khi mà tiến tới xa hơn một tí á, thì em mẹ như mẹ em nói thì em không phải là một người uh, tỉ mỉ nếu như mà có cái tính gì xấu thì anh có thể chấp nhận được không em có một tính không cũng không gọi là xấu nhưng mà em hay nhõng nhẽo rất là thích nhõng nhẽo với người à, người yêu của mình thì đó là chuyện hiển nhiên thật sự tính anh cũng nóng anh nặng quả khi mà cưới vợ mà vợ nói chuyện nhỏ nhẹ cho dù mình nóng mình cũng giảm bớt được phần nào anh thích ở cái ở cái chất giọng của à. em và cái mái tóc của em dạ còn bạn gái thấy sao con thì thấy à, anh trai này thì hợp với tính của con thôi chúng ta hãy suy nghĩ thật kỹ có mẹ ngồi dưới có bạn bè thân ngồi dưới chuẩn bị một hai ba hết thời gian phan phan